Mẹo vặt Today nơi chia sẻ kiến thức và thủ thuật. Rác thải Một hộp sữa, một thùng xốp Rác rưởi luôn khiến chúng ta thật là đau đầu Chúng ta phải tận dụng nó thôi Cái này sẽ để trồng sau còn hộp sữa sẽ làm gì đây? Một bông hoa Mình nghĩ sẽ rất hợp đấy Sẽ rất tuyệt vời Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ đất vào nào Cho một ít đất Đó Cho một cây rau ba bốn cây rau Tưới nước nào Thật là đơn giản phải không? Một hộp rau thật là đẹp Chúng thật là xanh tốt Còn cái hộp chúng ta nhìn thấy vừa nãy Chúng ta đã có một bông hoa rồi lại là rác thải, chúng thật là bừa bãi. Sao chúng ta không đổ dồn hết vào một cái thùng to kia nhỉ? Chúng sẽ thật gọn gàng. Và đã gọn gàng rồi. Bơm nước từ bồn rửa ra cách này chỉ hữu ích khi mà vòi rửa của chúng ta bị hỏng chúng ta đục một lỗ vừa miệng vòi thôi thật hữu ích chúng ta lấy một cái chai và cắt một miệng lỗ nhỏ cắt cẩn thận kẻo vào tay nhé và chúng ta đã có một cái vòi rồi và bây giờ có thể xả nước được rồi Đói bụng quá Chưa có gì để ăn nhỉ Ồ, vài củ khoai Ta nghĩ chúng ta phải gọt vỏ nó thôi Gọt sạch vỏ để chúng ta làm món khoai chiên Mình nghĩ sẽ rất là ngon đấy Gọt nhanh thôi nào và chúng ta có một bát khoai đã gọt vỏ việc của chúng ta bây giờ là phải thái chúng ra đã xong cho dầu vào chảo thôi nào đợi dầu sôi lên chúng ta bắt đầu cho khoai vào Dầu bắt đầu sôi lên rồi đấy Chúng ta đổ khoai vào nào Ồ oh, Thật là nhiều Chúng ta đảo thật là đều tay nhé Một lát chúng ta sẽ có một đĩa khoai chiên thật là ngon không chờ thành quả nhé và đây là thành quả của chúng ta bắt đầu thưởng thức thôi nào món khoai chiên ngon tuyệt Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như thấy video này hữu ích các bạn có thể nhấn like, share và subscribe.